Chỉ một năm 2022, người Việt bỏ ra 3 triệu tấn gạo để mua iPhone, theo báo cáo xuất nhập khẩu năm 2022 của Bộ Công Thương vừa công bố, số iPhone được nhập về Việt Nam trong năm 2022 đạt giá trị 1,61 tỷ đô la Mỹ, chiếm 46,05% tổng kim ngạch nhập khẩu điện thoại nguyên chiếc của cả năm. Cụ thể, riêng với điện thoại nguyên chiếc, Việt Nam nhập khẩu 3,5 tỷ đô la Mỹ năm ngoái, tăng 10,46% so với năm 2021. Các thương hiệu dẫn đầu là Apple, Samsung, Oppo và Xiaomi khi chiếm 93,43%. iPhone là dòng máy giá trị cao nhất, chiếm 46,05% là 1,61 tỷ đô la Mỹ. Smartphone của Samsung xếp thứ hai với 940 triệu đô la Mỹ, tiếp đến là Oppo với hơn 442 triệu đô la Mỹ iPhone là điện thoại được ưa chuộng tại Việt Nam. Đặc biệt, các phiên bản càng đắt lại càng bán chạy. Vào giai đoạn đầu mở bán của các mẫu iPhone mới vài năm trở lại đây, các phiên bản iPhone 12 Pro Max và 13 Pro Max đều chiếm 80% lượng đơn đặt hàng so với các model còn lại. Trong khi đó, iPhone 14 Pro và 14 Pro Max thậm chí chiếm 90% ở một số hệ thống lớn, còn ở những đại lý nhỏ hơn, tỷ lệ này có thể lên tới 95%. Theo số liệu của công ty nghiên cứu thị trường công nghệ và bán lẻ GFK Việt Nam, giá trung bình của iPhone ở thị trường Việt Nam luôn cao gấp 3 lần các hãng khác như Samsung, Oppo và Xiaomi. Mình vừa tra giá bán loại gạo thơm SCT24 và SCT25 thì giá xuất khẩu loại gạo này đi châu Âu hiện nay chỉ vào khoảng 1.250 đô la Mỹ một tấn. Tính ra, mỗi tấn gạo thơm thuộc diện đặc sản này chỉ đủ mua một chiếc iPhone. Nếu quy đổi ra thì 1,61 tỷ đô la Mỹ mà Việt Nam mình nhập iPhone về trong năm 2022 vừa qua. Tương đương gần 1,3 triệu tấn gạo thơm SCT25. Trong khi đó, giá gạo trung bình của Việt Nam xuất khẩu hiện nay chỉ đạt 529 đô la Mỹ, chưa bằng một nửa giá gạo SCT25. Nếu quy đổi theo giá gạo trung bình này thì 1,61 tỷ đô la Mỹ tiền mua iPhone của người Việt năm qua, tương đương tới 3 triệu tấn gạo. Con số trên cho thấy độ chịu chi của người dân Việt Nam mình các bạn nhỉ. Cảm ơn các bạn đã xem video, xin chào và hẹn gặp lại vào những video tiếp theo.